thì bây giờ là trong đó chẳng hạn như là đâu chi phí đồ này nọ là đóng bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu thì à, mình à, điện cho con và bác sĩ báo tình hình sau đó nói chung là khi mà ông vô chổng rồi thì con cũng sẽ điện con hỏi ông à coi coi sao phẫu thuật được hay không tại vì nhiều khi mình lớn tuổi bác sĩ nói không đủ sức khỏe để phẫu thuật hiện giờ không đủ sức khỏe với thiếu máu nè ờ đó trước tiên là giờ mình vô mình coi coi mình làm mấy cái kia trước rồi đủ sức khỏe thì mình tiến hành phẫu thuật bởi vì tôi cũng tính vậy ra để hỏi bác sĩ coi nếu mà mình yếu sức thiếu máu không phẫu thuật ờ, lý do vậy đó ha thì dạ. có thể thuốc uống kìm kìm nó được không được à. vậy ha rồi giờ nè đây con gửi ông 10 triệu nha rồi ông ờ, đếm lại giùm con Thôi được rồi chú để đi tôi bỏ túi khỏi đếm đây xong rồi cuộc lại một triệu hai ba bốn năm sáu bảy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 à, thăm hoàn cảnh của ông bà Tạo à, cái ông cụ mà hôm trước à, Phước nói là bán vé số rồi bị à, cái chân đó à. rồi giờ mình sẽ vào à, thăm ông nha hôm trước cũng ghé thăm ông một lần rồi à, cũng gửi cho ông một ít hỗ trợ và hôm nay thì à, ghé lại đây để à, à, chuẩn bị tiến hành đưa ông đi bệnh viện coi coi à, khám sức khỏe như thế nào để có tiến hành phẫu thuật được không con chào ông ba nha dạ chào à, hai chú <laughs> dạ đó, chào ông rồi, hai chú ngồi ghế con cái đó cái đó rồi được rồi con ờ, để đây con đưa ghế này cho em con nó ngồi nó ngồi nè rồi con ngồi dưới này được rồi để nó vừa ngồi vừa đứng nó vừa ghi hình đây con xin ờ, phép uh, kẹp cái mic vô đây nha để ông nói chuyện cho nghe nó rõ rõ à, xíu. À, à. à. đêm nó nó không nhất nhưng mà khi mà mình xây qua xây lại hoặc trở cái giò này á dạ. thì nó nó mới đau đau vậy thôi chứ nó không phải là nhức lắm à. còn đi là không có cây tó là nó nó đau nhiều Rồi. Dạ. vậy thôi giờ con uh, nay ghé lại cũng uh, báo cho ông cái tin cũng uh, hơi vui vui tuy là chưa có đủ cái số tiền để ông phẫu thuật nhưng mà tạm thời là con sẽ ứng để gửi tiền cho ông mình vô bệnh viện mình khám cái để coi coi có phẫu thuật được hay không coi bác sĩ nói sao đúng rồi thì nói chung là trước sau gì con cũng sẽ cố gắng để uh, phẫu thuật cho ông tuy nhiên mà phải phẫu thuật được mình mới phẫu thuật ờ, chứ rồi. bây ờ. giờ vô cho tại hồi trước á, là ông không có tiền nên mình đi về thì bây giờ ờ, bữa nay con ghé lại để con uh, đưa cho một cái số tiền rồi uh, à, do là con cũng không có thời gian nhiều thì ông ở đây uh, ông cũng có quen ai đừng có kéo ghế kêu hoài uh, tin tưởng á thì uh, ông đi cùng với người đó có người quen không có, quen có, không phải có, không ờ, à, có để uh, như hỗ trợ phụ ông lo trực tiếp ông trong bệnh viện tại con thì cũng không có thể nào mà trong bệnh viện xuyên suốt với ông cái đó con có còn, con còn đi thăm hoàn cảnh khác nữa con thì chỉ có thể kết nối hỗ trợ tiền à, nhưng mà chi phí đóng bệnh viện rồi thì con sẽ đích thân là người đóng thì để coi coi nhưng mà phải coi coi có mổ phẫu thuật được không đã dạ đúng rồi đó thì giờ con sẽ gửi trong 10 triệu nha dạ. gửi trong 10 triệu để mình vô chổng mình coi coi viện phí đóng tạm ứng đồ cái này cái kia à, coi như thế nào rồi xong á rồi uh, điện báo cho con có số điện thoại của con á số nào mà có cái số, số 90 đó hả à, 736 cuối á đây ông đưa cái điện thoại ông đây con lưu là số lại cái số điện thoại của ông từ từ không gấp nha ông ba không gấp xoay qua xoay lại nó đau à, <laughs> dạ dạ rồi mobile tấm khóa cái đó sao? là Vina đó à. ủa ờ, ba chín bảy tám. đây Bảy bảy ba sáu để con lưu lại nha ừ. phước rồi con lưu tin phước không làm được rồi ha thấy phước là tôi biết rồi đó rồi nè con có lưu lại nè thì à, chừng xong đó ông biết điện mà phải không ông dò danh bạ rồi thấy chữ phước thì ông điện ừ, báo ừ, cho con thì bây giờ là trong đó chẳng hạn như là đọc chi phí đồ này nọ là đóng bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu thì ờ, mình ờ, điện cho con rồi bác sĩ báo tình hình sau đó nói chung là khi mà ông vô chổng rồi thì con cũng sẽ điện con hỏi ông à coi coi sao phẫu thuật được hay không tại vì nhiều khi mình lớn tuổi bác sĩ nói không có đủ sức khỏe để phẫu thuật hiện giờ không đủ sức khỏe với thiếu máu nè ờ đó trước tiên là giờ mình vô mình coi coi mình làm mấy cái kia trước rồi đủ sức khỏe thì mình tiến hành phẫu thuật bởi vì tôi cũng tính vậy ra để hỏi bác sĩ coi nếu mà mình yếu sức thiếu máu không phẫu thuật ờ, lý do vậy đó à. thì có thể thuốc uống kèm kèm nó được không được à. à với lại đó. con cũng uh, có cái mấy cái chị trên kia cũng uh, nói con là cũng có chỗ mà bó thuốc nhưng mà tốt ngoài bến tre lận ra ngoài uh, người ta sẽ bó thuốc bó thuốc được về ổn lắm hay lắm nhưng mà nói chung là giờ mình sẽ đi theo hướng bệnh viện trước còn nữa rồi chừng nào mà tình hình coi làm sao rồi mới mới tính tới cái đường khác chứ giờ ờ, mình ờ, đi bó thuốc kia xa quá cũng bất tiện ông đi lại khó khăn với ờ, mình mình vô bệnh viện là cũng chắc ăn rồi dạ đúng rồi bệnh viện thì chắc ăn mình vô bệnh viện trước vậy ha rồi giờ nè đây con gửi ông 10 triệu nha rồi ông đếm lại giùm con ờ, được rồi chú để đi tôi bỏ túi khỏi đếm đây xong rồi cuộc lại một triệu hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 rồi tặng cộng dây thun cuộc lợi bỏ túi luôn đây cái clip này về con sẽ đăng lên nên tiền thì mình cất kỹ nha cất ừ. kỹ nhau nhà nhà tôi có mình nào có sao rồi <laughs> nhà có mình đi mới mới nguy hiểm á thì có gì cất vô đi ha ủa cái nãy chú con... ghim đây đâu rồi ở trên này con ghim lên trên rồi à. con ghim lên trên rồi à, với lại uh, à, Phước cũng nói với cô chú anh chị như thế này thì giờ Phước sẽ tạm ứng trước cái số tiền thì mổ trong thì hôm qua giờ Phước cũng uh, đăng lên nhà xin cô chú anh chị tuy nhiên uh, chắc chắn <laughs> thì Phước kiểm tra thì nó chưa có đủ chắc mới được có khoảng hai mươi mấy triệu thôi à, sẽ chưa có đủ cái số tiền 45 triệu nhưng mà thôi kệ mình làm liều làm liều bây giờ mình vô mình kiểm tra trước coi mình thế nào tại vì nhiều khi đợi lâu quá thì ông cũng đau đợi xin tiền thêm nữa thì ông cũng đau mà giờ nhiều khi vừa đủ xin tiền thì ông vô chậm lại khám không được mổ không được nữa ờ tôi cũng giờ mình vậy vô hỏi bác trước. sĩ kiểm tra rồi. rồi coi mổ dạ, được không được không ờ. bởi vì tôi đang thiếu máu yếu sức á dạ thì giờ vô mình cứ làm những cái phần nào mà cho nó có sức khỏe ổn định rồi bắt đầu ờ, tiến hành mổ tại vì tiến hành mổ thì thường theo con biết á, là mình chỉ có đóng tạm ứng trước thôi chứ chưa có đóng tiền liền à. ờ, đóng tạm ứng tạm ứng rồi chẳng hạn chừng nào mà lên ca đồ này nọ là tiến hành á, thì bắt đầu mới có đóng tiền hay là sau đó thì có gì tới phần đó thì nữa con sẽ vô vô bệnh viện thì nữa ông vô chổng thì con sẽ hỏi ông như nằm ở phòng nào phòng nào con sẽ vô tới chổng hiện giờ tạm thời ông nhờ ai dẫn vô ha người ông tin tưởng nhất có có quen nhất dạ để cho tiện di chuyển đi lại ông đi lại khó khăn tại vì con cũng xin lỗi là tại vì con cũng bận nhiều việc con còn nhiều hoàn cảnh lo con không có thể ở ông trọng trực tiếp với ông dạ, thì cái người có đó, cái người trực tiếp là hiện giờ có rồi với lại vô trời trực tiếp thì cũng ờ, bồi dưỡng cho người ta chút xíu cho người ta vui nha thì không ít nhiều tại nhiều khi người ta cũng bỏ công an việc làm cái đó thì ông hiểu mà, phải không ta bỏ công an à. việc làm vô chồng để người ta chăm sóc cho mình rồi vậy nha à, à. chừng nào ông đi ta bữa nay là thứ hai bữa nay thứ ba rồi bữa nay thứ mấy ta thứ ba thứ ba thứ ba ấy là mai ngày mai thứ tư đi ha mai à, vô chổng xong rồi à, sáng không đi ăn sáng gì đó đi vô chổng xong rồi coi tình hình sau rồi điện cho con hay hoặc chưa chưa đi thấy ở Tân Phước là cứ điện ngay đó dạ đúng rồi điện ngay đó rồi còn không nữa thì chưa chưa con sẽ tự điện lại con hỏi không vậy nha số rồi. tôi là không tám ba bốn ba năm có rồi có có luôn mà có luôn con mới điện không được ừ. nhưng mà trong bữa nay chiều nay về cũng đăng clip thì trong bữa nay nó công nó nó nguy hiểm rất là tiền cất kỹ nha nói chung là khi con về là con không quen ai chứ ai cho tiền thì lấy đừng có cho ai đụng vô người mình nha đừng có gì nha tha dầu tha bọng gì nữa nó ngay ở cất sớm này chỗ được nào, cất tiền chỗ nào mình nên không biết thôi sớm này được lắm không sớm này thì được rồi ok nhưng mà những người khác người ta coi được clip người ta nhiều khi ta ghé lại à ông hiểu với con không à, biết rồi, người ta ghé lại xong rồi chẳng hạn như nói ừ tôi thấy coi trên clip của hùng phước hay là gì đó rồi tôi là em hay chị của hùng phước gì đó rồi ghé lại thăm ông tháng qua nó cho tiền ông trên mạng mới đưa 10 triệu gì đó rồi này nọ nhưng mà nó cũng xạo xạo nó cũng sẽ nói là ừ giữ tiền đột kỹ rồi này nọ rồi xong rồi nhiều Hiểu khi rồi. Á, là nó nói ừ ờ, à, thấy ông mệt mỏi này nè thôi để tôi tha dầu cho có cho cái loại dầu nè đau gì nè rồi tha vô cái ông ngủ mê rồi nó lục nó lấy tiền đó cái đó là như vậy nói chung là không muốn ai cho đụng như người mình giờ trong mình mình có tiền rồi hồi ừ. xưa không có tiền thì giờ tao có cái mạng không à giờ tao có tiền trong mình rồi bởi vì cất kỹ chỉ mình nên không biết chỗ nha con dặn kỹ nha rồi nhớ rồi con không quen ai chứ á ai cho tiền thì lấy <laughs> chứ đừng có đừng có <laughs> đừng đừng có chỉ trả gì chân thì con nói vậy ông biết rồi ha đơn giản vậy thôi Tại đời bây giờ mà dạ giống như con vậy cho tiền xong con đi thì ông chỉ biết thôi đó thấy không như ông cất tiền để trong cái vỏ cái bóp gì đó là hồi là mai nó lục banh cho nó ông cất vô hồi nó ông cất chỗ nào không biết nha kỹ nha lát tôi lưỡi nó xuống đây nè trời ơi ông chỉ nữa <laughs> các chỗ khác đi cô tắt clip rồi ông cắt cô khác đi để tắt clip chút cho kêu nói chuyện ông kêu cất chỗ khác à, rồi thôi vậy tạm thời là như vậy nha à, ngày mai ông sẽ đi vào bệnh viện để à, mai, xem mai tình đi. hình như thế nào Phước sẽ liên hệ và báo cáo lại cho cô chú anh chị xem thì những cái à, số danh sách mạnh thường quân hỗ trợ bao nhiêu thì nữa sau khi tất cả Phước sẽ cập nhật danh sách à, chi phí à, diện phí bao nhiêu bao nhiêu và chẳng hạn như còn tiền bao nhiêu bác sĩ mổ không được thì Phước sẽ lấy cái số tiền đó mở sổ tiết kiệm cho ông rồi chẳng hạn như mổ được mà còn dư tiền hay là về sau nó thanh toán bảo hiểm còn dư lại được bao nhiêu á nói chung là tất cả là trao lại cho ông để cho ông còn dưỡng già nữa có mình nên nè à. tại vì mổ xong là cũng đâu đi bán được đâu cũng phải nằm dưỡng thương rất là lâu thì cái chân ngay cái háng này là dưỡng thương chắc cũng cả nửa năm năm á nhiều khi đi lại còn được bình thường nữa phải chống nạn nữa khó khăn nữa rồi như vậy nữa mình hỏi dạ. bác sĩ coi nếu mà mình không ừ. ổn để vậy uống thuốc kèm kèm hoài được không kèm đúng rồi kèm nhưng mà về sau thì coi như thế nào thì không hỏi kỹ có gì vô trong ờ, về cho con hay tại vì mình chưa vô bệnh viện mình chưa biết dạ bữa hổm không có tiền thì tao nghe nói cái mình à, ờ, nói 45 triệu tôi tôi làm xin tôi đi về luôn <laughs> về luôn chứ có tiền đâu hiện giờ nói chung là mình an tâm cái phần tiền bạc giờ chưa sức khỏe mình tốt thì bụp dạ. <laughs> vậy nha nghe ông ba rồi hơi phước chào cô chú anh chị nha số tiền mới có, ờ, được có hai mấy triệu à còn thiếu rất là nhiều phước cũng rất là mong cô chú anh chị giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông ba nha để cho ông có thể uh, uh, sinh hoạt lợi đi bán giấy số mưu sinh ông thì nói chung là tại vì uh, bị cái chân như vậy không có tiền bạc nên uh, mới nhờ sự hỗ trợ chứ nếu mà ông đi lại được thì ông cũng không có cần xin đâu tại vì ông có thể tự mưu sinh được tự lo cho bản thân Dùng đi bán số ngày được trăm trăm mốt quá ờ, vẫn sống được ha chứ không có phải là ờ, như thế nào đâu rồi ông thì ở một mình thôi bye bye và hẹn gặp lại nha bye bye ông nha dạ cảm ơn nha. cảm ơn rồi